Xin chào ờ, tất cả anh em Bây giờ đi ờ, chơi tài xỉu hay còn gọi là xí ngầu Rất là khó bởi vì sao Chúng ta đưa được những cái bộ ờ, đồ chơi tài xỉu vào Ví dụ như là nắp âm dương này Hoặc là hột có tang hay Hột bảo dung Tất cả nó đều là có tang hoặc là trốn tang Trốn tang có nghĩa là như nào Trốn tang có nghĩa là ừ, khi chúng ta dùng những cái đồ thử đơn giản ấy Ví dụ như là nước muối này, nam châm này hoặc là dọi đèn thì đều ok đều vượt qua được không sợ người ta phát hiện nhưng đấy là những cái đồ trốn tang hoặc là những cái đồ không ờ, đồ có tang nhá có tang ví dụ như là thử nước muối này thì chìm hoặc là soi đèn nó sẽ bị đen đấy là những cái đồ có tang bây giờ có một cái cách chơi à, tài xỉu ờ, khi lắc anh em có thể làm giữ hột hoặc là lắc hột đi theo cái à, cách lắc của mình đấy mới là điều khó và hôm nay tôi à, muốn giới thiệu với anh em cái bộ hột tài xỉu bay khi anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp hoàn toàn không tang khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được cái bộ hột này vào thôi tỷ lệ của nó điều khiển theo ý của mình rất là lớn từ 70 5 cho đến 80% trở lên xác suất của nó bị phản thì rất là ít thì chiếm từ 10 đến 15% thôi đó chính là cái ưu điểm của bộ hột tài xỉu bay khi ờ, tôi nói là có thể giữ hột hoặc là lắc hột đi gọi là điều khiển theo cái ý của mình ấy thì anh em sẽ liên tưởng đến những cái bộ ờ, hột tài xỉu ví dụ như là nắp âm dương này hoặc là dĩa hai chiều không nữa thì dĩa à, khiển nhưng mà những cái đấy tất nhiên là nó có tang những cái đồ có tang thì tất nhiên anh em không thể chơi được hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về cái hiệu quả và cái ưu thế của cái bộ hột tài xỉu bay trước tiên tôi sẽ thử 500 cho anh em đây trên này nó có hai bộ hột một bộ là bộ hột tài xỉu bay và một bộ à, bộ hột 500 giờ tôi sẽ dùng 500 tôi thử và bộ này là bộ 500 thì tôi sẽ bỏ ra ngoài tiếp theo tôi sẽ thử dĩa và nắp đây dĩa nắp hoàn toàn bình thường không dính không hít gì cả không phải dĩa hai chiều cũng không phải là nắp âm dương đó dĩa cũng thế đây là về phần à, nam châm bây giờ tôi sẽ thử soi đèn cho anh em hột thì rất là trong anh em nhìn này hột rất là trong nhé. Đấy, anh em nhìn hột hoàn toàn trong bình thường điều thứ ba nữa là tôi sẽ dùng nước muối để tôi à, thử cho anh em cái ờ, bộ hột tay xỉu bay này tại sao nó chơi hiệu quả được như thế tôi cũng ờ, không giấu gì anh em cả đây nó xuất phát từ hai phía một ấy, nó là do cấu tạo của bộ hột đây ngâm nước muối thì nổi hoàn toàn bình thường đúng không nó không lệch về một bên nào cả đó anh em nhìn hột nổi hoàn toàn bình thường có thể do cái muối này nó hơi nhạt một chút tôi sẽ hòa cho đều lên Đấy, bây giờ hột đã nổi rồi đây là về phần ngâm nước muối bây giờ tôi sẽ nhúng qua với lại nước ngọt cho vào nước ngọt thì tất nhiên là chìm ưu điểm của bộ hột này ấy, là khi lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu hoặc là chúng ta lắc chén đi được đấy là cái ưu thế và ưu điểm của cái bộ hột tài xỉu bay này đây là một cái cách chơi tài xỉu đánh tài xỉu hoàn toàn không tang áp dụng cho anh em nào đi làm cái khi lắc ấy thì ờ, lắc bình thường thì nó sẽ ra tỷ lệ là đều có nghĩa là đi 5 năm chén tài chén xỉu còn ờ, chúng ta muốn giữ hột cũng có thể giữ được từ 3, 5 hoặc là 7 chén phụ thuộc vào anh em còn ờ, cấu tạo của bộ hột này thì nó giống như những cái loại ờ, những cái hột bình thường ví dụ hột nghệ hoa này chẳng hạn này nó giống như những cái bộ hột đấy thôi đây hột nghệ hoa nó giống như cái hột nghệ hoa anh em hay ờ, sử dụng bây giờ tôi sẽ thử cho anh em trước tiên ấy, là tôi à, sẽ lắc chén nằm có nghĩa là giữ xỉu và giữ tài đến tiếp theo tôi sẽ lắc hột đi bây giờ đang xỉu tôi sẽ giữ xỉu một chén này hai chén ba chén này bốn chén bốn chén xỉu 5 chén xỉu 6 chén xỉu Đó, bây giờ sang một chén tài bây giờ tôi sẽ giữ tài cho anh em xem một tài hai tài ba chén tài bốn chén tài bây giờ quay về xỉu bây giờ tôi sẽ lắc từ tài từ xỉu qua tài và từ tài về xỉu tài nhé bây giờ tôi sẽ lắc từ tài về xỉu lắc xuống đó từ tài về xỉu bây giờ tôi sẽ lắc hột lên đó lại lên tài rồi lắc xuống xỉu một ba bốn này lên tài đó, như chấn này chấn phản này những cái chấn phản như này thì tất nhiên là chúng ta không thể tránh được nhưng mà tỷ lệ của nó rất là ít bây giờ tôi sẽ lắc uh, lên tài luôn đó 156 lắc xuống xỉu 136 bây giờ tôi sẽ thử cho anh em một số thế hột nó khó ví dụ như là đây 236 ấy 236 thì ờ, thường thường làng hay ờ, đánh ờ, xỉu thôi. tôi sẽ giữ tài đó 446 ấy hoặc là những thế hột ví dụ 235 này 234 trước này 234 thì làng hay đánh tài thôi tôi sẽ giữ xỉu đó tiếp tục đến thế hột 235 làng hay đánh về tài tôi sẽ giữ xỉu tiếp 114 vâng, này thì à, vừa rồi tôi giới thiệu với anh em về cái bộ à, hột tài xỉu bay anh em nào cần tư vấn tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé. một lần nữa xin à, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này anh em nào muốn tìm hiểu sâu thêm thì có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo tôi cũng là số này luôn 0983 30 22 22